Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy ép cắm viên đấy thì uh, đây trước đây bọn tôi ờ, bọn tôi thường bán cho quý khách là máy ép 150 sử dụng cho gia đình đấy thì uh, vì thế như là cái máy ép 150 này nó chỉ sử dụng cho những gia đình nuôi nhỏ lẻ còn trường hợp mà bà con nuôi nhiều nuôi trang trại lớn thì đây đây là dòng máy để phục vụ đáp ứng nhu cầu cho các bạn đây đây là một máy lớn ép cắm viên 250 đấy máy uh, khá là lớn nó cân nặng nó gần 2 tạ đấy. máy chạy motor 3 pha đấy thì ờ, tôi sẽ quay xung quanh cho các bạn xem qua một máy một lần này đấy. máy lớn thì nó sẽ chạy qua dây cu loa chuyển động qua dây cu loa đây thì tôi sẽ đi chi tiết vào sản phẩm này máy sẽ được ờ, thiết đặt trên một cái bệ lưỡi như này đấy, đây là thức V đấy, con này V6 chắc chắn dài dặn bốn bốn góc sẽ có thiết kế bốn cái bánh như này đấy bốn bánh cao su ở trong là bằng ờ, sắt đấy chắc chắn đầm tuyệt luôn để đảm bảo là chúng ta trong sử dụng máy nó không bị di chuyển không bị rung lắc quá nhiều đấy. còn đây đây là phần motor này motor của máy sẽ sử dụng motor 3 pha 7,5 kW Đấy. dòng điện là 3, 380 Đấy. mô tô nó là 1900 1490 vòng Đấy. motor 3 pha đây công suất của nó này nó sử dụng motor Việt Hùng 7,5 kW này 10 ngựa 10 HP vòng tua 1440 đấy là số 50Hz đây là dòng điện là 380 cho em 660 đấy, motor 3 kg rất là to như này đấy, này để đảm bảo là phục vụ nhu cầu cho những trang trại lớn đấy, ép công suất lớn cho những bà con nuôi những trang trại à, nuôi gà vịt lợn các thứ đấy. thì phần à, chân đỡ sẽ có hai cái thanh à, sắt ra này này để giúp chúng ta căng dây cu loa trong quá trình sử dụng lâu dài mà dây có hiện tượng nó bị nhão bị ờ, trùng chúng ta sẽ tiến hành căng ở nhà như này đấy, lấy hai hai cơ lên 17 chúng ta căng hai con ốc này ra đấy, đây là cách để chúng ta căng dây cu loa còn đây đây là phần ờ, ốp ốp của dây cu loa này bu ly này đấy, chuyển động bằng ờ, dây cu loa như này dây cu loa đôi đấy, tôi sẽ quay rõ các bạn xem luôn đây cái uri ba nhá không phải yếu đôi nữa mà ba luôn chạy bằng 3 giây luôn đấy chắc chắn như này uri này đấy, cả hai đầu hai buli lớn và ngoài có, thiết kế thêm ốp như này để à, an toàn trong kinh doanh chúng ta sử dụng tại vì máy có suất lớn nên vòng tua các thứ nó khỏe nó cao đấy chúng tôi làm ốp như này để tránh trường hợp chúng ta sử dụng thì những cái trường hợp là chúng ta vướng vào vùng dây của loa này sẽ gây nguy hiểm đấy tốc làm tránh như này còn ở bên này đây là hộp số của nó này đấy. nó sẽ một màu xanh rất là mát mắt như này đấy. hộp số rất là lớn đây đồ ra và trên này là đồ vào này thì uh, máy lớn mà nên chúng tôi à, thiết kế là cái uh, phếu vào nó lớn hơn để để chúng ta đổ vào nó được nhiều hơn số lượng nhiều hơn công suất tăng hơn tăng hơn đây, cái này có một tấm này chúng ta tấm đỡ chấm ra ngoài đỡ bắn ra ngoài này đây đây là chi tiết phần quả lô của máy máy có hai quả lô lớn như này đấy đường kính tầm độ 6 ờ, phân 6 đến 7 phân đấy. to còn ờ, đây là sàng của máy sang cái máy xong máy hiện tại là sang 4 ly Đấy, thì à, đảm bảo cho gà lợn theo thứ ăn phù hợp Đấy. ngay trên này sẽ có một cái trục ngay để chúng ta ép quả lô xuống này để trong quá trình sử dụng mà chúng ta cảm giác hạt cám nó chưa chắc hoặc là khi à, ép mà hạt cám nó bị vụn ra bở ra thì chúng ta chỉ cần ép quả lô này xuống một chút Đấy, để làm sao khi hạt cám ra nó đủ chắc đủ có độ nén nhất định kèm máy chúng tôi có kèm một tay công như này đấy, chúng ta đều để chỉnh cái độ căng độ sắc của còn lô đấy ép xuống và vặn thôi một người thì điều chỉnh được nhé tất cả quả lô quả lô và sàn đều được tôi rất là chắc chắn dày dặn như này để đảm bảo là độ bền của máy cũng như là tuổi thọ của máy cao hơn trong quá trình sử dụng thì xung quanh cái thành của cái miệng này chúng tôi có hàn thêm một thanh thép như này để thêm độ vững của xa của cái miệng này để đảm bảo là máy nó bền hơn Đấy, thì ngay đây là đầu da của máy đầu da của tôi làm bản to này luôn Đấy, nó, miệng này đây là mũi tên nó chỉ theo cái hướng xoay của cái quả cái sàng bên trong cái trục của hộp số Đấy sau khi ờ, ép ra thì hoàn cám sẽ rất như thế này này đấy và cái tốc độ quay bên trong nó sẽ gạt ra đấy, và chúng ta hướng trực tiếp ngoài này luôn đấy. máy rất là lớn nó còn phục vụ cho nhu cầu chúng ta nuôi ờ, trang trại lớn nuôi gà nuôi vịt nuôi lợn đâu bò dê đấy, thì ờ, đây một số sẽ được mắt trực tiếp vào bể đỡ là bốn con ốc như này ốc lớn như này còn ở dưới này ông thấy toàn bộ hộp số đều được quắt những ốc lớn dài dặn to để đảm bảo độ bền máy và máy không bị rung lắc cũng như là đầm máy hơn trong quá trình sử dụng đấy thì à, ở trên là những chi tiết về máy F, F8 viên S250 đấy máy lớn thì bà con có nhu cầu mua máy F8 viên cỡ lớn cỡ bé sử dụng cho trang trại lớn cũng như là chủ như gia đình thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh địa chỉ ờ, số 36 đường Cổ ờ, Điển A xóm Bảng xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để quý đăng ký các sản phẩm cảm ơn các bạn đã nhiều nhấn like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều